to the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens. couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. No, do my own thing, and I maintain. Woo! Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream flow like water, so I'm going mainstream. so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. so damn lost to what I loved and what I lost But let's get lost in love tonight the sun To dream rồi xong trước và sau khi rửa các bạn có thể thấy là những cái bước mình làm thì các bạn cũng hiểu rằng mình rửa kỹ cỡ nào ha do dù mình có lấy chiếc xe này mình đi ruộng đi xuống đồng mình cài bừa đấy con trâu này là con trâu cài mà cài mưa ở dưới đồng dưới ruộng dưới sình dưới bùn sau một tháng một tháng trời không rửa luôn không làm gì hết không rửa luôn thì nó sẽ ra sao không làm gì hết không rửa luôn thì nó sẽ ra sao các bạn cũng đã thấy trong cái video của mình rồi đó mình làm mình rửa một tháng qua đó ồ cái góc độ này thấy màu tím mà à, góc này nó thấy nó màu xanh nè đó góc này thấy nó màu xanh nữa nè đó kia tím tím có màu xanh kia nữa nó có 3D lận mà ba màu lận mà nó phải một màu đâu rồi đó, các bạn thấy đó mình phải sử dụng thêm sonat của Đức nữa nó mới chống những cái tác hại của môi trường à, nó làm cho là không có bị cũ, không có bị cũ như những cái nước sơn này Đấy, nước sơn những nước sơn này là những nước sơn sơn lại sơn bằng tay đó. chứ không phải là sơn trong nhà máy đó. thì cho nên nó, nó ép ép ép ép rửa mà kêu ép ép luôn á chứ không đơn giản ngay thì, thì sau khi mình rửa thì các bạn thấy nó cũng sánh nó cũng trắng à, nhất là cái màu này nhất là cái già này nè cái bẩn này nè các bạn khó giữ lắm không phải giỡn đâu các bạn à, rửa bằng à, xà bông rửa chén nè hoặc là những cái rửa những chất rửa mà mình không không biết sử dụng đó nó mau vàng lắm đó. nó mau vàng lắm chứ phải giỡn đó nó mau xuống màu lắm đó, ờ, còn mấy cái nước cơn ờ, nữa như là à, cặp kia cặp à, phục trước nè các bạn thấy không đó, còn cái đầm nè các bạn thấy không đó. À, cái mấy cái này nè mấy chi tiết nhỏ nhỏ nè mình rửa nè nó còn giữ lại được cái cái nước ram nè đó còn à, đó thấy không còn những thứ như là à, đơn giản hơn khó khăn hơn mình nữa đó mình phải sử dụng cọ chứ mình không sử dụng cọ thì nó mau xước nó sẽ mình sử dụng đồ rẻ thì dùng khăn lau đó khăn lau những cái vết bẩn đó thì nó sẽ xước xước đấy các bạn mà khi mà các bạn rửa nó không đúng cách đó. rửa thì phải có đúng cách chứ không đúng cách mà rửa đúng cách đó, thì nó sẽ nó sẽ giảm đi tình trạng nó xước nó xước mà con mắt thường mình không thấy đâu khi mà mà nó xước như vậy lâu ngày nó cũ nó cũ dần cũ dần như chỗ như chỗ mình xăng nè chỗ mình xăng này là cái chỗ này đâu có dán keo được đó mình rửa nếu mà rửa không đúng á nó sẽ cũ dần cũ dần nó sẽ không đẹp chỗ này nữa nè chỗ này không biết có dán keo không này có nè thấy có nè có dán keo nè còn cái chỗ này không có nè đó bạn thấy nó nó sẽ cũ phai màu phai dần phai dần theo thời gian bạn rửa không đúng á còn mấy chỗ này nè đó khi mình rửa không đúng nè đó. thì mấy chỗ này nó sẽ nó sẽ bị phai mờ đi phai mờ đi Đấy. không đúng là mình sử dụng quá chất nó không đúng các bạn có thể tự các bạn mua tự các bạn tìm tòi rồi các bạn tìm hiểu vì nó là quyền của các bạn mình chỉ chia sẻ vậy thôi để cho các bạn hiểu à, mình cũng không có cần mình cũng không có cần các bạn à, đem xe tới ủng hộ mình vậy chứ mình cũng không có thời gian để mà phục vụ hết cả mọi người đâu Đấy, mình chỉ là đem lên chia sẻ các bạn biết thôi à, cho biết là cái à, cái nước rửa xe của người Việt Nam mình thế nào cái nước rửa xe của người uh, Mỹ người uh, Mỹ sonat từ của Đức chứ xe của Đức thế nào và nước rửa xe của Ý Ecomica thế nào đó rồi à, nước à, nước à, bổ dưỡng của Thái Lan nữa hôm mốt mình sẽ review mình sẽ thử cho các bạn thêm xem tới nước cái cái chất bảo quản của các bảo dưỡng của Thái Lan nữa nhiều lắm nhiều chất lắm mà mình test hết á mình test hết mà thấy cái nào ngon thì của mình mình sẽ giới thiệu bạn biết rồi à, cảm ơn các bạn đã dành thời gian à, theo dõi cái video của mình làm ra, hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp rồi xin chào tạm biệt